giới thiệu catalog, sản phẳng lõi rộng S, VZO, tường lõi xốp VZO, thuộc bản quyền, công ty cổ phần xây dựng VZO. Trang 2. Mục lục catalog. Trang 3 đến 4. Giới thiệu VZO Group. Tiền thân là công ty cổ phần VZO với hơn 16 năm kinh nghiệm, gồm trên 100 kỹ sư lành nghề, trong đó có nhiều thạc sĩ và tiến sĩ ngành xây dựng. Trang 5 đến 6 ưu điểm sử dụng sàn phẳng lõi rộng s vzo nổi bật khả năng vượt nhịp lớn xây tường tùy ý trên sàn mặt dưới phẳng nên thẩm mỹ cao và thuận phong thủy trang 7. ưu điểm thi công sàn phẳng lõi rỗng vzo sàn phẳng nên ghép cóc pha đơn giản tấm bè nổ 3D tiền chế, kích thước hợp lý nên lắp ghép nhanh chóng. Trang 8, thông số kỹ thuật sàn phẳng lõi rỗng VZO. Áp dụng cho sàn từ 4 đến 15 mét, ngoài phạm vi này, liên hệ với chúng tôi để có giải pháp ứng dụng cho từng trường hợp cụ thể. Trang 9 đến 10, so sánh sàn VZO với sàn truyền thống. V. Khối lượng cóc pha, trọng lượng thép, diện tích cóc pha, chi phí cóc pha. Từ trang 11, giới thiệu các loại sàn S, VZO. Ưu điểm chung cóc pha shop VZO, được tiền chế từ hạt nhựa mới nguyên sinh 100%, rất sạch, tinh khiết, đặc biệt, khả năng chống cháy lan. Trang 13, sàn phẳng lõi rỗng VGO sử dụng tấm panel 3DS1. Trang 14, sàn phẳng lõi rỗng VGO sử dụng tấm panel 3DS2. Sàn S1 và S2 dùng cóc pha xốp kích thước ngang 410 x 410 mm, khoảng cách dầm ô cỡ 500 x 500 mm. Sàn S1, mặt trên tấm panel 3D dùng lưới thép hàn dày, không cần bổ sung thép cây. Sàn S2, mặt trên tấm panel 3D dùng lưới thép hàn thưa, bổ sung thêm một cây thép phi 10 vào khe dầm ô cờ trực giao. Sàn S1 và S2 có chống nổi nên đổ bê tông một lượt. Cóc pha xốp được cố định trong khung thép panel 3D nên lắp dựng nhanh và chính xác. Trang 15, sàn phẳng lõi rỗng VGOS3, sử dụng tấm panel 3D. Sử dụng xốp khối đặc có chân chống nổi, kích thước ngang 520 x 520 mm, khoảng cách dầm sườn ô cờ 630 x 630 mm. Mặt trên tấm dùng một phần lưới thép hàn, có bổ sung một thanh phi 10 tại dầm sườn ô cờ. Ưu điểm nổi bật, không cần thi công chống nổi có pha xốp. Đổ bê tông hai lần, khuyên dùng, cấp bê tông tươi bằng bơm cần khi đổ. Ứng dụng, các công trình có nhịp lớn, ít tầng, chịu tải trọng cao. Trang 16, sàn ô cờ VGOS 4. Đặc điểm Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm đai u chịu lực. Có tấm trần trang trí tiền chế, bán lắp ghép thông minh giảm chi phí và thời gian hoàn thiện công trình. Có thể tháo sớm cóp pha thép để luân chuyển, rất thuận lợi và giảm chi phí cho nhà thầu thi công. Trang 17, sàn ô cờ VGOS 5. Đặc điểm Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm đai u chịu lực. Dùng cóp pha sàn bằng bê tông tiền chế và trở thành trần phòng hoàn thiện. Giảm chi phí cóp pha và thời gian cho nhà thầu thi công. Giảm chi phí và thời gian hoàn thiện công trình cho chủ đầu tư. Trang 18, sàn ô cờ VGOS 6. Đặc điểm Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm đai u chịu lực. Cóc pha thép chia làm hai phần, có thể tháo cóc pha sớm để luân chuyển. Ứng dụng cho tiết giảm chi phí tối đa, giảm trọng lượng bản thân. Trang 19, sàn bán lắp ghép VGOS 7. Đặc điểm Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm tam giác chịu lực. Dùng tấm đa năng phẳng làm cóc pha và mặt dưới hoàn thiện sàn. Ứng dụng các công trình cần tiết giảm chi phí tối đa giảm trọng lượng bản thân thi công nhanh chịu tải thông thường trang 20 sàn bán lắp ghép VROS 8 sàn sử dụng cốt thép thông thường dầm tam giác chịu lực dùng ghế bê tông chữ U làm cóc pha và mặt dưới hoàn thiện sàn ứng dụng các công trình cần tiết giảm chi phí tối đa giảm trọng lượng bản thân thi công nhanh chịu tải lớn hơn S7 trang 21 tôn nền chịu lực VZOTN1, đặc điểm, cốt thép mặt trên dùng lưới thép hàn hoặc thép thường. Sử dụng xốp chậu, có thép liên kết chống cắt tạo khung 3D ở khe dầm. Ứng dụng, tôn nền, làm nền chịu lực cho công trình chịu tải lớn như nền xưởng, nhà máy, đường ô tô, đường nội bộ, kho chứa. Trang 22, tôn nền VZOTN2. Đặc điểm, cốt thép mặt trên dùng lưới thép hàn hoặc thép thường. Sử dụng xốp chậu, có chân trụ nâng sàn, không có thép liên kết, Ứng dụng, tôn sàn nền cho công trình có sàn, nền hụt cốt, chịu tải thông thường, tôn mái để chống nóng, thoát nước cách âm cách nhiệt. Từ trang 23, các sản phẩm tường VZO. Trang 24, gạch lõi xốp G, VZO. Cấu tạo gồm hai lớp bê tông cốt thép. Ưu điểm, rất nhẹ, cách âm, cách nhiệt tốt, xây không cần chát, giảm chi phí, lợi thế khi xây nhà có tường liền kề, có thể tạo dầm, rằng, trụ chìm trong tường, tường chịu lực, có thể xây các mảng tường dài và cao phạm vi sử dụng cho tất cả các loại công trình trang 25 đến 26 giới thiệu tấm tường panel 3D VZO cấu tạo tấm T VZO gồm hai lớp bê tông cốt thép cùng lớp xốp chèn giữa thép liên kết dạng đường xin tạo khung thép không gian 3D chịu lực đa phương có nhiều cải tiến so với các loại tấm panel 3D khác ưu điểm có thể làm tường chịu lực hoặc kết hợp chịu lực với trụ liên kết khối tốt cách âm cách nhiệt chịu lực tốt có thể tạo các mảng tường phẳng hoặc cong với hình dạng bất kỳ có thể tạo tường nghiêng hoặc tăng cường thép làm mái xiên trang 27 đến 28 giới thiệu tấm ốp tường Beno 3D VZO cấu tạo một lớp bê tông cốt thép cường độ cao và lõi xốp IPS không bắt lửa ứng dụng ghim ốp tấm ria mờ VZO vào tường xây hoặc sàn mái có trước để tăng khả năng chống nóng, chống ồn tăng bề dày tường theo mong muốn thiết kế mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu hiện trạng giảm khối lượng và tăng độ bền cho phần tường sàn đắp thêm ưu điểm khả năng chịu lực cao cách âm cách nhiệt chống thấm tốt bền theo thời gian bảo vệ các lớp tường và sàn thu hiệu quả lâu dài từ trang 29 đến 41 các dự án điển hình VZO Group thiết kế và chuyển giao công nghệ xây dựng VZO. Quý khách có thể tải catalog với đường link dưới phần mô tả video và truy cập website sàn phẳng top để có thông tin chi tiết cảm ơn quý khách đã theo dõi chúc sức khỏe và thành công